Vâng à, xin chào tất cả các bạn à, hôm nay thì mình à, sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa cúc họa mi như thế này đây là mấy cành nhỏ mình làm nên mình à, chưa ghép lại thì à, lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép thành cành nhá à, cúc họa mi này thì các bạn nhìn à, thấy quen quen đúng không ạ rất là giống hoa xuyến chi ở clip trước mình à, đã hướng dẫn à, thì à, Trời ơi, tôi cứ đến lúc mình quay thì họ lại làm vậy ngồi đợi 30 phút để ờ, họ không không khoan nữa để làm mà vẫn bị ồn à, thì cái hoa xuyến chi này à cái hoa cúc họa mi này thì nó uh, hơi giống hoa xuyến chi nha nhưng mà khác là cái cánh của nó nhỏ hơn và nó không có phần lượn ở đầu hơn nữa là cái phần nhị hoa thì nó sẽ có thêm cái phần nhị màu xanh nữa nha thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha thì ờ, nguyên liệu để làm cái hoa ờ, chính trị à, hoa quốc họa mi thì có nguyên liệu như sau à, nguyên liệu gồm có là giấy nhún màu xanh và giấy nhún màu vàng để làm nhị hoa màu trắng để làm cánh hoa à, giấy sần để làm à, lá hoa băng keo sáp à, keo sữa à, kẽm si và thuốc kẻ thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần à, nhị hoa trước nha các bạn chuẩn bị cho mình cái tờ giấy nhún màu xanh có kích thước là um, 6 cm nha à, nhân với lại uh, ờ, 1,5 nha à, tờ màu vàng thì có kích thước là uh, 10 cm nha chiều rộng thì cũng là tầm 1,5 nha à, sau đó thì các bạn à, sẽ gấp lại và cắt tua rua sau khi cắt thì chúng ta sẽ được một giải màu xanh như thế này mảnh tương tự với mảnh à, giấy à, giải giấy màu vàng cũng vậy nhá sau khi cắt chúng ta cũng sẽ được một giải màu vàng như thế này đến thì ờ, sẽ làm phần là ờ, lá trước nha các bạn chuẩn bị một tờ giấy sần có kích thước là 5,5 à, ờ, nhân với lại 4 cm nhé à, sau đó thì các bạn gập đôi cái tờ giấy sần này lại à, mình sẽ cắt tạo hình cánh hoa cúc như sau nhá à, các bạn nhìn theo mình để cắt này sau khi cắt xong thì các bạn sẽ được cái hình ờ, lá hoa cúc như thế này nhá các bạn cắt từ 1 đến hai lá nhá thì các bạn sẽ được cái hình lá như thế này à, cuối cùng thì chúng ta sẽ làm đến cái phần cánh hoa thì uh, các bạn chuẩn bị cho mình hai mảnh giấy nhún có kích thước bằng nhau là 7 cm nha à, nhân với lại 4 cm hai mảnh bằng nhau nha thì bây giờ các bạn sẽ gấp thành uh, à, 7 cái cánh như thế này 2 3 4 5 6 7 các bạn sẽ gấp như thế này sau đó các bạn uh, vuốt mạnh một chút để chúng ta cắt cho nó dễ nha thì à, các bạn sẽ cắt lượn như thế này cắt theo mình nha à, cánh hoa cúc họa mi thì nó hơi nhỏ đầu nó hơi tròn một chút à, thì các bạn à, cắt như thế này à, sau khi cắt xong các chúng ta sẽ được cái giải giấy như thế này à, tương tự với cái uh, mảnh giấy thứ hai thì chúng ta cũng cắt như vậy nha các bạn cũng gấp làm 7 rồi cắt rồi sau đó chúng ta sẽ dở cái giải giấy ra như thế này chúng ta đã được cái giải giấy như thế này hai giải giấy như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần công đoạn là chúng ta sẽ ghép vào thành à, hoa nha thì uh, các bạn dùng một đoạn kẽm si như thế này kích thước thì chắc là rơi vào khoảng 10 cm 10 cm các bạn uốn cong một đầu uh, để cho cái uh, phần uh, Ờ, này nó sẽ đến lúc mà chúng ta ghép phần nhị vào thì nó sẽ không bị uh, tuột cái phần kẽm si này ra nhá đầu tiên thì chúng ta sẽ dán cái phần giấy nhún màu xanh trước nha Tiếp theo sẽ là phần ờ, giấy nhún màu vàng các bạn viết keo sữa vào sau khi viết keo thì chúng cuốn xong chúng ta sẽ được phần nhị như thế này bên trong màu xanh ở bên ngoài màu vàng à, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ à, ghép phần à, cánh hoa này vào trước nha đây mình sẽ phết đoạn đầu là keo sữa hoặc là các bạn à, dùng tất ừ, phết keo sữa vào tất vào phần à, trải dài cánh hoa này cũng được nhé các bạn đặt như thế này rồi các bạn cú cuốn thôi cuốn sao cho các cánh hoa nó nằm à, à, so le nhau là được nha đó lớp cánh đầu tiên sẽ như thế này à, tiếp theo sẽ là lớp cánh thứ hai các bạn cũng cuốn như vậy các bạn đặt cái phần cánh nó so le nhau cho nó đẹp nha à, lúc mà các bạn cuốn ấy thì các bạn à, chỉnh làm sao cho các cánh nó nó làm so le nhau là được thì nhìn nó sẽ đều bông hoa hơn nha à, để cho chắc hơn thì mình sẽ dùng cái phần à, chỉ riêng này mình sẽ buộc lại cho là chắc còn bạn nào mà à, không dùng keo sữa từ đầu thì các bạn dùng nguyên chỉ buộc còn bạn nào mà không muốn dùng chỉ buộc thì các bạn à, dùng à, keo sữa nhé. à, sau khi à, ghép xong chúng ta sẽ được cái phần à, hoa như thế này tạm thời chúng ta sẽ không tẽ cánh ra mà chúng ta sẽ à, dùng à, băng keo sát để cuốn lại thực ra là về cái bông cúc họa mi này nó nhỏ ấy, thì chúng ta làm cần làm với số lượng nhiều bông ấy nên là mình sẽ không làm đài nhưng mà mình sẽ cuốn băng keo sáp luôn như vậy thì nó sẽ tiện hơn và không mất nhiều thời gian chứ mà làm khoảng mấy chục bông hoa cúc họa mi để ghép xong để cắm mà chúng ta cứ ngồi cắt cái phần đài thì rất là lâu à, chúng ta sẽ ghép thêm phần lá nhé các bạn chú ý là <laughs> các bạn sẽ cắt nhiều lá hơn mình nha mình cắt thế này là nó hơi bị uh, ít lá nhưng mà mình lười nên là mình ờ, hướng dẫn các bạn như thế nào thì uh, mình uh, sẽ chỉ cắt một cái thôi uh, đấy, sau khi chúng ta ghép xong thì uh, chúng ta sẽ vẽ phần cánh hoa ra nhé thì chúng ta sẽ chỉnh cái cánh hoa cho nó đều cúc quả mi này của mình làm hơi bị to <laughs> à, thì các bạn đấy à, mình đã hướng dẫn xong các bạn à, làm cái bông cúc họa mi như thế này thì các bạn có thể tự làm nhiều bông như này xong để ghép thành cành nhé bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép thành cành đây là mấy bông hoa mình đã làm sẵn à, ghép cành thì nó cũng rất là đơn giản giống như mình ghép cái bông uh, hoa xuyến chi ấy. À, thì uh, bây giờ mình sẽ ghép như thế này các bạn sẽ ghép thành nhiều cái nhánh nhỏ như thế này rồi uh, uh, làm thành một cái nhánh to để uh, cắm vào các bình bông rất là đẹp hoa này chả khác mình thấy không khác hoa xuế chi lắm khác cái nhị thôi chứ còn nhìn qua thì cũng ờ, gần ờ, giống hoa xuyến chi thì nó chỉ có 5 cánh thôi ít cánh hơn à, hoa cúc quả mi à, với cả là cái phần à, nhị của nó với gần lá đấy cũng khác nhưng mà nhìn sâu xa thì mình cũng thấy nó giống nhau rồi sau đó chúng ta sẽ tẽ ra như thế này là chúng ta đã được một cái, cái nhánh cúc à, à, cành nhỏ nhỏ của cúc họa mi rồi đó à, như vậy à, mình cũng đã hướng dẫn xong các bạn làm cái phần à, cái hoa cúc họa mi như thế này thì à, các bạn có thể à, tự làm và à, trang trí để cắm vào các hoa lọ hoa nha à, rất là đẹp uhm thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa này à, mình sẽ so sánh hai cái mẫu hoa xuyến chi và hoa cúc họa mi đây là hai cành xuyến chi mình đã làm thì các bạn có thể nhìn rõ sự khác biệt ở phần ờ, đầu tiên là phần nhị hoa nhị hoa của hoa cúc họa mi thì nó màu xanh bên trong màu xanh ờ, có cả màu xanh nữa cái nhị trong cùng ấy còn hoa xuyến chi thì không có nha à, à, hoa xuyến chi thì à, chỉ có phần nhị màu vàng thôi à, tiếp nữa là cái cánh của hoa cúc họa mi thì nó nhiều hơn nó gấp đôi thường là sẽ gấp đôi à, mình làm gấp đôi chứ còn thực tế thì mình cũng không biết là nó gấp bao nhiêu hoa xuyến chi thì thường chỉ có 5, 6, 7 cánh còn hoa cúc họa mi thì phải tầm ờ, tầm 10 cánh nha ít nhất là tầm 10 cánh mình nghĩ như vậy thì nó mới đẹp tiếp nữa là phần lá phần lá hoa cúc cũng khác đúng không ạ đây là phần lá của hoa cúc còn đây là phần lá của hoa xuyến chi nó chỉ uh, Nhìn uh, kỹ thì chúng ta sẽ phát hiện ra phần khác biệt Còn nhìn xa xa thì mình thấy nó cũng na ná nhau uh, Thì uh, hai cái mẫu hoa này nó cũng gần uh, Cách làm thì nó tương tự chỉ khác Mỗi là mình làm thêm uh, số lượng hoa xuyến chi À hoa cúc quả mi thôi nha Với phần nhị các bạn chú ý với phần lá nữa uh, Thì uh, cách làm nó cũng không khác nhau mấy Thì uh, các bạn có thể làm cùng một lúc được nha à, thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa à, cúc họa mi như thế này Ờ, bạn nào mà có thắc mắc thì có thể hỏi trực tiếp mình qua Facebook cá nhân hoặc à, đây là phần Facebook các bạn cứ tìm cái chữ như trên cái logo này của mình thì các bạn có thể tìm ra được cả Facebook và YouTube của mình nha à, thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa cúc họa mi như thế này à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha chào